Xin chào tất cả các bạn cũng như là tất cả các anh chị và mình là Lan Hoàng và trong ngày hôm nay thì Lan Hoàng sẽ cùng các bạn à, đi phân tích về cái thuật toán của Masternode Premium với cái chiến lược đó là hòn tuyết lan các bạn nhé thì đây cũng chính là một cái cú knockout cho tất cả phân tích kỹ thuật với cái ma trận lãi suất kép và đặc biệt cái chiến lược đầu tư Bitcoin hiệu quả nhất trong suốt cái thập kỷ vừa qua các bạn nhé đó vậy thì đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu Masternode Premium là gì vậy thì Masternode Premium là gì thì đây là cái công nghệ răng lưới ma trận lãi suất kép tạo ra cái vùng vào lệnh với cái chiến lược đó là hòn tuyết lan và chấp cái thị trường từ 100% xuống còn 1% thì vẫn sản sinh ra được cái lợi nhuận cho nhà đầu tư. Hay nói một cách khác, miệng thị trường có dao động là Masternode Premium có chốt lời và áp dụng cái chiến lược đó là gà đẻ trứng vàng các anh chị ha. Thì ví dụ như là Alan sẽ lấy ví dụ như là Bitcoin mà giá hiện tại đang là 100.000 đô và nếu thị trường đi xuống giảm từ 100.000 đô mà xuống còn 1.000 đô thôi đó thì vẫn tạo ra được cái lợi nhuận cho nhà đầu tư vẫn tạo ra được cái lợi nhuận cho anh chị ok anh chị ha rất là tuyệt vời đúng không nào vậy thì cái cách phân bổ vốn à, cho Masternode Premium à, sẽ là như thế nào các vâng ạ? Thì ở đây Masternode Premium sẽ phân bổ và chia vốn à, làm thành hai phần. Đó sẽ chia làm hai phần cả nhà nhé. Cái lần một đó là đầu tư 50% vốn và chấp thị trường giá hiện tại xuống 50%. Thì ví dụ như là Bitcoin đi, giá hiện tại là 100.000 đô anh chị nhá. Và nếu à, thị trường nó giảm xuống còn 50.000 đô thì với cái thuật toán của Masternode Premium vẫn tạo ra được cái lợi nhuận cho anh chị đó rất là tuyệt vời và cái lần thứ hai là nếu thị trường xuống à, đã xuống được 50% rồi thì nó sẽ đầu tư thêm cái phần vốn còn lại để Masternode Premium tiếp tục giao dịch xuống dưới còn 1% ha thì Alan ví dụ như là Bitcoin giá hiện tại là 100.000 đô và nếu thị trường nó xuống Bitcoin xuống còn 1.000 đô thì cái thuật toán này vẫn đảm bảo được tạo ra được cái lợi nhuận cho nhà đầu tư đó rất là tuyệt vời đúng không nào thì Alan sẽ lấy một cái ví dụ cho à, các anh chị dễ hiểu hơn ha ví dụ như là một căn nhà 5 tỷ đi thì anh chị có một căn nhà 5 tỷ và anh chị có thể cho thuê với cái lợi nhuận một tháng là 15 triệu trên một tháng đúng không nào nhưng Ờ, có một cách tối ưu hơn đó là nếu anh chị đầu tư 5 tỷ này vào MasterNode Premium ấy, thì sẽ phân bổ vốn làm hai phần đó thì phần đầu tiên đó là 50% đầu tiên đó là 2,5 tỷ có nghĩa là 100.000 đô đầu tiên vào Premium và cái phần thứ hai đó cái lần thứ hai đó là 50% tiếp theo có nghĩa là 100.000 đô còn lại thì anh chị sẽ gửi ngân hàng nha thì với giao dịch trung bình của à, Masternode Premium hiện tại thì dao động khoảng 10% trên một tháng nó cái lợi nhuận là rơi vào tầm khoảng 10% trên một tháng thì như vậy chỉ cần đầu tư vào à, Premium thì lợi nhuận sẽ là 250 triệu đồng trên một tháng và so với cái à, cái việc mà mình cho thuê nhà là 15 triệu trên một tháng đúng không nào đó nó chênh lệch rất là nhiều rất là tuyệt vời đó và Matternet Premium à, hay cũng gọi là một cái chiến lược win to win thì nơi duy nhất giúp cho các anh chị à, có được cái lợi nhuận thì mới thu phí nha đó rất là hay khi nào giúp được anh chị kiếm được lợi nhuận thì cái công cụ này nó mới thu phí của anh chị ha nó rất là tuyệt vời và đây là năm cái trường hợp vận hành của Masternodes Premium cái trường hợp 1 này anh chị cái trường hợp 1 là khi thị trường đi lên đúng không nào cái trường hợp thứ hai đó là khi thị trường đi xuống trường hợp thứ ba đó là khi thị trường nó đã thoát hết các cái lệnh sell rồi đúng không ạ nó nó đã chốt hết các cái lệnh sell. trường hợp thứ tư đó là trường hợp 2 kẹp 1 trường hợp thứ năm đó là thị trường xuống hơn 50 phần trăm đúng không nào đó thì chúng ta sẽ cùng nhau à, đi phân tích năm cái trường hợp này ha đi làm rõ năm cái trường hợp này đó thì cái trường hợp một này nếu thị trường đi lên thì sao thì đầu tiên đó là cái công cụ này này nó sẽ vào một cái lệnh buy hay chúng ta gọi là một cái lệnh support anh chị ha nó, nó sẽ vào một cái lệnh support nó sẽ vào một cái lệnh support ở đây và nếu thị trường boom càng mạnh là lời càng lớn anh chị nha đó thị trường boom càng mạnh thì chúng ta lại lời càng lớn đây chúng ta vào khi thị trường biến động khoảng 3% thì nó sẽ vào một lệnh đầu tiên nó sẽ vào một cái lệnh support ở đây nhá và khi thị trường à, biến động biến động nhá nó tăng lên đây nó tăng lên đến đây rồi và nó vẫn à, chưa có dấu hiệu hồi nó nó nó vẫn chưa có dấu hiệu giảm mà nó tiếp tục tăng tăng tăng lên nữa thì cứ khoảng 3% thì nó sẽ vào một lệnh nó cứ cứ tăng 3% nó sẽ vào tiếp một lệnh đó, và nó cứ như thế cứ như thế cho đến khi nào mà thị trường có dấu hiệu giảm đó thì bắt đầu nó giảm một phần trăm thôi là cái thuật toán này nó sẽ chốt hết tất cả các cái lệnh buy này cho anh chị ha nó rất là nhiều giả sử à, nó nó vào một cái lệnh buy từ đây và thị trường nó tăng mạnh lên thấu đây thì nó và nó bắt đầu giảm thì nó sẽ chốt hết tất cả các cái lệnh buy này cho anh chị nha à, rất là tuyệt vời còn à, ngoài kia thì người ta thường như nào giả sử nó tăng đến đây nó nó tăng đến đây rồi thì là chúng ta đạt cái mức chốt lời thì nó sẽ dừng ở đây còn thị trường đi nữa thì nó sẽ không mua nữa đúng không nào đó nhưng một cái thuật toán là rất là thông minh cả nhà nhá đó, rất là thông minh rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau qua cái trường hợp 2 là nếu thị trường đi xuống thì sao đó nếu thị trường đi xuống thì đầu tiên à, cái thuật toán nó vào một cái lệnh buy một lệnh support ở đây nhá à, một lệnh support nhưng mà thị trường nó lại không đi lên đó thị trường nó không đi lên mà nó bắt đầu đi xuống và ở đây nếu thị trường đung càng mạnh là lời lại càng lớn đó đây thì khi thị trường mà không đi lên mà nó bắt đầu giảm xuống và trong khoảng tầm 3 phần trăm thì cái thuật toán nó sẽ bắt đầu vào một cái cặp lệnh tại cùng một cái vùng giá đó là một cặp lệnh buy và một cặp sell nha một cặp ờ, lệnh sell hay chúng ta còn gọi là một lệnh support cộng một lệnh margin trên cùng một vùng giá và thị trường cứ đi xuống mà nó biến động xuống 3% thì nó lại vào một cặp lệnh à, 3% thì nó lại vào một cặp lệnh đó cứ như thế cứ như thế cho đến khi nào ạ cho đến khi nào thị trường bắt đầu có dấu hiệu hồi lên thì nó sẽ bắt đầu chốt hết tất cả các cái lệnh sell nhá đó thị trường chỉ cần tăng lên một phần trăm thôi thì nó sẽ chốt hết tất cả các cái lệnh sell những cái lệnh đỏ này nhá đó, anh chị nhìn nhá những cái lệnh đỏ này nhá nó sẽ chốt hết rồi vậy vậy thì sau khi chốt hết những cái lệnh sell này thì sẽ qua cái trường hợp 3 nhé Vậy thì sau khi chốt hết các cái lệnh sell rồi thì nó sẽ làm gì tiếp theo đúng không nào? Đó. Đây. Thì nếu sau khi chốt hết các cái lệnh sell mà thị trường bắt đầu đi lên đúng không nào? Nó ở đây và thị trường bắt đầu đi lên. Đấy thì nó lên đến đây 3% này hoặc là nó cứ lên nó cứ đi lên thì nó cứ lên 3% và nó hồi một cái nó giảm xuống một cái thì nó sẽ chốt nó chốt các cái cặp lệnh ở đây nhá. Hãy sự thị trường nó lên vào đây này thì nó sẽ chốt hết tất cả các cái lệnh buy ở đây cho anh chị luôn rất là tuyệt vời đó đây nếu này lên đến à, lệnh buy thứ ba mà quay đầu nghĩa là lên đây một hai và ba ha và nó bắt đầu quay đầu thì nó sẽ chốt lời ba cái lệnh cuối nó chốt lời ba cái lệnh này và nếu sau khi chốt lời nó lại lên tiếp một hai ba thì nó lại tiếp tục chốt lời ở đây nhá vậy là chúng ta có nghĩa chúng ta đang à, lời hai đầu nhá vừa lời một cái lệnh sell xuống dưới này rồi đúng không bây giờ thị trường hồi lên chúng ta lại tiếp tục chốt lời các cái lệnh buy ở đây đó rất là rất là tuyệt vời đúng không anh chị rồi và nếu thị trường đi lên hết thì sao đúng không nào đó Đấy, nếu thị trường nó không lên ba cặp nó giảm mà nó lên hết luôn nó quay về đỉnh cũ hay thậm chí nó còn vượt cả cái đỉnh cũ này này nó phá cái đỉnh cũ vậy thì à, nó sẽ chốt lời tất cả các cái lệnh buy lệnh support nha chốt tất cả các lệnh này và sẽ thiết lập một cái vùng lệnh mới cho anh uh, các bạn ha rất là tuyệt vời đúng không nào rồi đây nếu thị trường đi lên nửa đúng không nó đến đây và thị trường đi lên nửa thì nó lại quay lại các cái trường hợp à, một đúng nào đó, thị trường càng lên thì chúng ta lại càng chốt được lợi nhuận đó, càng chốt được lợi nhuận ha còn nếu à, thị trường đi xuống sau khi chốt hết các cái lệnh à, sell rồi mà thị trường không đi lên nó lại tiếp tục đi xuống đúng không nào nó tiếp tục đi xuống à, thì cứ biến động 3 phần trăm thì nó lại tiếp tục vào một cái cặp lệnh là buy cộng sell nhé có nghĩa là một cái cặp lệnh support cộng với margin ở đây và nó tiếp tục đi xuống thì nó lại à, tiếp tục vào mỗi cặp lệnh buy và mỗi cặp sell đó, trên cùng một cái giá trị này ở đây đó, và um, nó lại tiếp tục quay trở lại cái trường hợp 1 và trường hợp 2 và nó cứ thế nó nó vận hành chị ha rồi và cái trường hợp số 4 đó là chiến lược 2 cặp 1 thì chiến lược 2 cặp 1 có nghĩa là như nào thì đây à, Alan Hoàng sẽ ví dụ là anh chị khi thị trường là dao động 3% nhá nó biến động 3% thì giảm 3% nó sẽ vào một cái cặp lệnh ở đây à, vừa support vừa margin đấy cái cặp lệnh vừa đỏ vừa xanh ở đây anh chị nhá nó thì thị trường khi thị trường tăng lên đây đúng không ạ thị trường nó tăng lên đây thì bắt đầu là sao nó sẽ chốt hết tất cả là hai cái lệnh à, buy và một cái lệnh sell có nghĩa là ba ba lệnh nhá nó sẽ chốt ba cái lệnh ở cái vùng này đó rất là hay đúng không nào nó sẽ chốt hết ba cái lệnh ở vùng này nhá còn nếu thị trường vào sau khi chốt và nó tiếp tục đi lên thì chúng ta lại quay lại các trường hợp 1 và 2 đó, nó lại cứ thế nó chạy đó, rất là hay anh chị ha Đây, quay lại các cái trường hợp cũ nó ờ, sau khi chốt hết rồi mà nếu thị trường đi xuống thì nó lại mua vào một cặp à, cặp lệnh là vừa buy vừa sell còn nếu mà thị trường đi lên nó cứ đi lên nữa thì nó lại sao nó lại quay lại cái trường hợp một nó chốt tất cả các lệnh buy này rồi trường hợp thứ năm đó là khi thị trường xuống 50 phần trăm đây giả sử à, thị trường xuống 50 phần trăm thì giả sử như này nhá là đầu tiên nó sẽ vào một cái lệnh spot một cái lệnh 103 ở đây nhưng mà thị trường nó không tăng mà thị trường bắt đầu nó giảm đúng không nào nó giảm thì nó cứ uh, biến động 3 phần trăm giảm 3 phần trăm thì nó sẽ vào một cặp lệnh vừa buy vừa sell nó trên cùng một giá và nó lại không tăng nó lại tiếp tục giảm thì cứ biến động 3 phần trăm nó lại vào một vùng một cặp lệnh ở đây biến động 3 phần trăm vào một cặp lệnh ở đây biến động 3 phần trăm nó vào một cặp lệnh ở đây nhá và cứ như thế đến đây đó thì uh, khi nào mà hết 50 phần trăm rồi thì hệ thống nó sẽ báo nâng hẳn mức giao dịch để sử dụng 1 phần 2 phần vốn còn lại đó thì chúng ta lại quay trở lại cái trường hợp mà chúng ta cho thuê nhà đó là cái cái 50% à, vốn chúng ta gửi ngân hàng ấy thì chúng ta sẽ lấy cái vốn đó chúng ta tiếp tục à, đầu tư ha đó đây đây này thì đây là cái giao diện nhá hệ thống nó luôn cập nhật cho anh chị rất là tuyệt vời nhá đây này thông báo số lệnh và số cặp coi đang giao dịch anh chị có thể nhìn thấy nha ở đây ở đây nó sẽ báo là 191 lệnh và 16 cặp coi đang giao dịch 16 cặp coi này còn thông báo nâng hạn mức giao dịch đây có nghĩa cái limit này là nó đã đạt hạn mức rồi thì nó báo để chúng ta nâng hạn mức để cho cái cặp này nó tiếp tục nó giao dịch đó đây thì sau khi chúng ta à, nó báo nâng hạn mức thì chúng ta làm gì đó. đây nhá đây là cái giao diện này à, sử cái cặp avat nó đã ờ, báo limit ở đây đã cần nâng hẳn mức thì à, như cũ chúng ta cài là 10.000 đô cho cái cặp một cặp đúng không ạ cái cặp avat này là 10.000 đô thì chúng ta chỉ cần chỉnh lên các bạn chỉnh lên đây là thành 20.000 đô à, chỉnh chỉnh lên 20.000 đô có nghĩa là 50 phần trăm còn lại đó chúng ta sẽ nhấn lưu đó nhấn lưu vậy là xong các bạn nha rất là nhanh đó và sau khi mà chúng ta cấp chúng ta cấp cho nó cái cái dạ, tăng cái hạn mức rồi và thị trường nó không tăng mà nó bắt đầu giảm này nó bắt đầu giảm xuống đây đúng không nào đó đây giả sử thị trường biến động 3% ở đây cứ 3% nó giảm và nó không hồi mà nó cứ giảm giảm giảm hoài giảm hoài giảm hoài thì nó cứ mua một cặp lệnh một cặp lệnh nó vừa buy vừa sell rồi biến động 3% nó lại vừa mua một cặp buy một cặp sell ở đây nó đi xuống đây xuống đây cho đến khi à các anh chị còn một phần trăm ở đây đúng không nào? trăm Thì miệng thị trường còn dao động thì nhà đầu tư à, cứ rút lợi nhuận hàng ngày như là đang cho thuê nhà đúng không nào? Đó, nó xuống sau đây xong nó hồi lên thì nó lại quay trở lại cái cặp các cái trường hợp cũ thôi anh chị. Nó nó quay xuống đây và nó bắt đầu có cái thị trường biến động nó hồi lên. Nó hồi lên thì nó lại chốt hết tất cả các cặp sell quay lại trường hợp hai đó. Đó thì sau khi chốt các cái cặp sell thì chỉ còn các cái lệnh là buy thôi đúng không nào? thì nếu mà lệnh buy nó tăng lên nữa thì nó lại tiếp tục chốt à, các cái lệnh buy có cái chiến lược họp tuyết lăn ấy nó lăn đến đâu thì nó chốt đến đấy rất là hay rất là tuyệt vời anh chị ha đó vậy là sao có nghĩa là ở đây thì chỉ cần thị trường nó biến động thôi là à, các anh chị đều kiếm được cái lợi nhuận từ cái à, cái thuật toán của Masternote Premium nhé nó bất kể thị trường tăng hay giảm thì anh chị đều kiếm được lợi nhuận còn trường hợp mà thị trường nó đi ngang nó không biến động thì sao thì nó không vào lệnh thì chúng ta vẫn còn tiền chúng ta vẫn đang cầm đó chứ đâu có mất đi đâu đúng không đó thì đợi khi nào thị trường nó biến động thì, thì nó lại vào lệnh thôi và việc của chúng ta là chỉ cần cài cái công cụ này và chúng ta à, đi làm cái việc khác nó để nó cho nó chạy automatic luôn nó rất là hay mình không cần phải à, tốn nhiều thời gian canh chạc rồi hay là bị tâm lý trong cái thị trường đó rất là hay từ khi có công cụ này thì chúng ta sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian dành được thời gian cho gia đình cho à, bản thân đúng không nào rồi thì à, Alan cảm ơn các bạn đã xem cái video này nhé và nếu các bạn thấy cái thuật toán Masterot à, Masterot à, Premium này hay và à, các bạn muốn sở hữu cái công cụ Masterot Premium này đó, hay là muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn thì à, có thể liên hệ với Alan qua cái Zalo cũng như là Facebook cũng như là các cái thông tin mà Alan đã để dưới phần mô tả của cái video này thì các bạn có thể liên hệ vào đó và để gặp trực tiếp Alan Alan sẽ hướng dẫn cụ thể nó coaching 1:1 cho anh chị luôn ha rất là tuyệt vời đúng không nào rồi và cảm ơn các bạn đã xem video này nhé thì chúc uh, mình hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo nha xin chào